Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú Quyển Trung Trang 91 Trang 91 Đếm ngược đến hàng thứ hai Phẩm thứ 8 Các vua Diêm La khen ngợi Mời xem kinh văn Nhĩ thời thiết vi sơn Nội hữu vô lượng quỷ vương Giữa diêm la thiên tử Câu nghệ đao lợi Lai đáo Phật sở Trước tiên chúng ta xem đoạn này Tình trạng ở trong lục đạo Bộ kinh này nói rất tường tận Thế gian tương truyền Có mười điện Diêm Vương Quả thật là có chuyện này Năm xưa tôi ở Đài Bắc Tổng Cán sự của Tổng hội Phật Đà Giáo dục cơ kim của chúng ta là cư sĩ giảng phong văn nói với tôi Trong lúc ông ngồi thiền định có thấy qua rất nhiều lần Ông kể với tôi Ông nói ở trong cõi quỷ của vua Diêm La Xem ra người cõi này dáng dấp không cao lắm Đại khái cao chỉ khoảng ba thước tàu, Nhìn thấy rất rõ ràng Còn chúng sanh ở trong cõi quỷ Thì rất nhiều người đích thân tiếp xúc được Nhất là ở trong bệnh viện Các bác sĩ, y tá ở trong bệnh viện Họ rất tin chuyện này Có rất nhiều người đã từng gặp qua rồi Ở Đài Bắc có Tổng Y Viện Vinh Dân Trước đây tôi có người bạn học Phục vụ ở trong đó Anh ấy kể cho tôi nghe Đều là đích thân mình từng trải qua Anh ấy nói nếu như phát hiện thấy có đại quỷ vô thường trước cửa phòng bệnh Trong tập tục của người Trung Quốc nói là Bạch vô thường, hắc vô thường Nếu như gặp phải hay nhìn thấy Thì người trong phòng bệnh này Nhiều nhất thì chỉ có 3 ngày Thì họ sẽ qua đời rồi Cho nên chúng ta nói đến chuyện quỷ thần Ở trong Phật giáo thì họ hầu như đều là tin sâu không nghi. Chúng ta đối với lời dạy của Phật Ở trên Đại Kinh Phật đã nhiều lần nói với chúng ta Như Lai là nói lời chân, nói lời thật Nói lời không vọng Nói lời không hư dối Những gì nói ra đều là chân tướng sự thật Tuy là chân tướng sự thật Nhưng cũng không nằm ngoài một nguyên tắc Những tướng này cũng không phải chân thật Giống như cõi người chúng ta vậy Đủ thứ hiện tượng ở trong cõi người hiện nay của chúng ta Cũng không phải là chân thật Trên kinh nói phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng nhưng những hiện tượng này Nó có tồn tại Tướng có tánh không Không có tự tánh Cho nên nói nó không tịch Những loại hiện tượng này Nếu như bạn không hiểu rõ Không rành rẽ Bạn ở trong đây khởi phân biệt chấp trước Thì bạn phải chịu khổ nạn đây là điều chắc chắn không thể tránh khỏi rồi Nếu như bạn sáng tỏ, hiểu rõ Đứng trước những hiện tượng này Không khởi phân biệt, không khởi chấp trước Thì những hiện tượng này không có chướng ngại rồi Đúng như lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Thì bạn ở trong đời sống được đại tự tại Nghĩa thú đích thực của lời Phật dạy là ở chỗ này Nhĩ thời là Sau khi nói xong Phẩm lợi ích cho kẻ còn người mất Là vào lúc này Bởi vì ở phía trước Ở trong phẩm này Nói cho chúng ta biết Cần phải Kỷ niệm như thế nào Giúp đỡ như thế nào siêu độ như thế nào đối với người qua đời để cho người mất thật sự là được lợi ích bất luận họ đọa lạc vào cõi nào cũng đều được lợi ích cho dù sanh vào cõi nhân thiên hưởng phước thì Cách siêu bạc này cũng có thể làm tăng trưởng thêm phước báo của họ. Họ ở trong ác đạo có thể giúp họ siêu sanh. Ở cõi địa ngục có thể siêu sanh đến cõi ngạ quỷ thì lợi ích này đã là rất lớn rất lớn rồi nếu như có thể sanh lên cõi người cõi trời thì phước đức đó sẽ càng lớn hơn nữa cho nên vua diêm la họ có quan hệ rất mật thiết đối với những sự việc này sau khi nghe xong họ vô cùng cảm động đến khen ngợi thiết vi sơn nội phần trước đã nói rồi đây là Nơi mà người thế gian chúng ta Gọi là âm tào địa phủ Rốt cuộc núi Thiết Vi ở đâu? Con người chúng ta không nhìn thấy Trên kinh nói Thiết Vi tu di Nói biển lớn đều không phải là nơi mà mắt thường chúng ta nhìn thấy được. Mới nghe qua tựa hồ như là không thể nghĩ bàn. Trên thực tế hiện nay nhà khoa học chứng minh cho chúng ta Đây là quan hệ giữa thời gian và không gian khác nhau Không gian cư trú của chúng ta Gọi là không gian ba chiều không gian bốn chiều đã được nhà khoa học phát hiện rồi. Nhưng hầu hết chúng ta vẫn không thể cảm nhận được. Còn những chiều không gian cao hơn nữa thì không phải phàm phu chúng ta có thể lý giải được. Cho nên tình trạng ở trong lục đạo chính là thời gian và không gian khác nhau. Ở trong đây có vô lượng quỷ vương Những quỷ vương này Đều dưới quyền cai quản của vua Chim La Họ đều tụ hội về trời đau lợi Lai đáo Phật sở Đây là đi cùng với Bồ Tát Địa Tạng Đến tham dự Pháp hội lần này Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được. Pháp hội lần này ở cung trời đao lợi của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là Pháp hội cuối cùng, là hội cuối cùng trước khi nhập bát Niết Bàn. Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này Pháp hội đầu tiên mở ra Là trong thiền định tại Bồ Đề Đạo Tràng Chính là Pháp hội Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm là giảng ở trong định Phạm phu chúng ta chỉ nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề Chứ không biết được Ngài ở nơi đó Đang mở đầu Pháp hội Trang nghiêm như vậy Lớn như vậy Pháp hội sau cùng là ở cung trời đao lợi Pháp hội này cũng là thù thắng vô cùng Tình trạng thù thắng Nó thật ra là không thua kém hội kinh hoa nghiêm Chúng ta xem thấy ở trong phẩm tựa Tất cả chư Phật Như Lai mười phương đều tham dự bạn mới biết Pháp hội này lớn cỡ nào Đây cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn Các ngài đến chỗ của Đức Phật Bên dưới nêu ra danh xưng của các vị quỷ dương Tổng cộng đã nêu ra 34 vị Sở vị ác độc quỷ vương Đa ác quỷ vương Đại tranh quỷ vương Bạch hổ quỷ vương Huyết hổ quỷ vương Xích hổ quỷ vương Tán ương quỷ vương Phi thân quỷ vương Điện quan quỷ vương Lan nha quỷ vương Thiên nhãn quỷ vương Đạm thú quỷ vương Phụ thạch quỷ vương Chủ hao quỷ vương Chủ họa quỷ vương Chủ thực quỷ vương Chủ tài quỷ vương Chủ xúc quỷ vương Chủ cầm quỷ vương Chủ thú quỷ vương Chủ mị quỷ vương Chủ sản quỷ vương Chủ mạng quỷ vương Chủ tật quỷ vương Chủ hiểm quỷ vương Tam mục quỷ vương Tứ mục quỷ vương Ngũ mục quỷ vương Kỳ lợi thất vương Đại kỳ lợi thất vương Kỳ lợi xoa vương Đại kỳ lợi xoa vương Anatra vương Đại Anatra vương Tổng cộng đã nêu ra 34 vị 34 vị này cũng là nêu sơ lược danh hiệu 34 vị quỷ vương này Các vị phải biết họ là 34 loại Số lượng ở trong mỗi loại thì không biết là có bao nhiêu Là giống như chúng ta xem thấy những chúng tạp thần ở trong Kinh Hoa Nghiêm vậy? Con số ở trong mỗi loại trong Kinh Hoa Nghiêm đều là nói vô lượng. Và chỗ này cũng là có cái ý này. Ở trong quỷ vương đã xếp ác độc quỷ vương ở hàng đầu. Trong chú giải cũng nói rất rõ ràng Ác độc là thủ lĩnh của các quỷ vương Cho nên xếp lên phía trước Đây là thủ lĩnh của các quỷ vương Cho nên Ngài xếp ở hàng đầu Là biểu thị cho thập ác tam độc Vừa ác là vừa độc Danh xưng là được thiết lập từ chỗ này Những người này có thể tham dự Pháp hội của Phật Đà Thì chắc chắn là không phải cõi ngạ quỷ thật sự nếu cõi ngạ quỷ thật sự Thì không có phước đức lớn như vậy Tham dự Pháp hội tại cung trời đau lợi Những người này Giống như trên hội hoa nghiêm vậy Đều là chư Phật Như Lai Pháp thân đại sĩ Ứng hóa ở trong đó Nghĩa là cần dùng thân quỷ thần được độ liền hiện thân quỷ thần mà độ họ và phương pháp độ chúng sanh cũng khác nhau cần dùng phương pháp ác độc để độ họ liền dùng pháp ác độc cho nên phật giáo hóa chúng sanh có hai môn chiết phục và nhiếp phục thực ra Người thế gian chúng ta cũng thường nói Có lúc thì thi ân Có lúc thì ra oai Là cùng một đạo lý này Hoàn toàn phải xem căn tánh của chúng sanh Phương pháp giáo hóa chúng ta không được dùng sai Lúc cần dùng oai thì phải dùng oai Lúc cần dùng tâm từ để nhiếp thọ Thì phải dùng tâm từ trên kinh Phật nói ái ngữ Ái ngữ không nhất định là nói lời dễ nghe Mà là gì? Là nói có tính yêu thương Bảo vệ chúng sanh thật sự Bạn quở trách họ, giáo huấn họ, mắng chửi họ Là bạn yêu thương bảo vệ họ Bạn trừng phạt họ cũng là yêu thương bảo vệ họ Những chúng sanh Lục đạo tạo tác những tội nghiệp này Làm sao có thể tiêu trừ tội nghiệp Cần phải dùng loại phương pháp ác độc này Để tiêu trừ nghiệp chướng của họ Nên Bồ Tát thị hiện Ở trong cõi quỷ Ở trong cõi địa ngục Cũng là đại từ đại bi Giúp những chúng sanh tạo nghiệp này nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng Pháp Sư Thanh Liên Ở trong chú giải có nói rất rõ ràng Ngài nói ở trong hàng cuối cùng của chú giải là Những vị quỷ vương đó đều là những Bồ Tát không thể nghĩ bạc. Đại quyền ứng hóa, dùng ác công phá ác, dùng độc đối trị độc. Đại sư Thiên Thai giảng Kinh Pháp Hoa Có giảng đến tánh ác và tu ác chú giải bộ kinh này Pháp Sư Thanh Liên là học giả của Tông Thiên Thai Cho nên ở trong đây dùng giáo nghĩa của Thiên Thai Nói rất nhiều Đây chính là dùng đọc, trị đọc, Là dùng loại phương pháp này Ở dạ. trong giáo dục nho gia nói với chúng ta dạ, <clears throat> Một vị thầy giỏi Vị thầy khéo hướng dẫn học trò Nhất định phải biết Cơ hội giáo dục Trong Phật Pháp Gọi là khế cơ Khế cơ nhất định phải biết Nhận thức được căn cơ Phải biết khéo vận dụng cơ hội Chúng ta xem thấy trong Kinh Hoa Nghiêm Người chân thật học Chỉ có mỗi một mình ta Ngoài mình ra không có người nào Không phải là thiện tri thức Không có người nào không phải là Phật Bồ Tát Nho gia dạy người Trong ba người đi ắt có thầy của ta Trong ba người này Một người là mình Người thứ hai là nói người thiện Người thứ ba là nói người ác Chỗ này Ác độc quỷ vương là đại biểu cho người ác Đều là thầy Sự thị hiện của họ Khiến chúng ta hiểu rõ thiện ác Khiến chúng ta ở trong đó Biết được đoạn ác tu thiện Biết rõ nhân thiện quả thiện Nhân ác báo ác Đây là ý nghĩa của đủ thứ thị hiện giáo hóa chúng sanh Cho nên ở trong 53 tham Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng Thắng nhiệt bà La Môn Cam lộ hỏa vương Đặc biệt là Loại phương pháp giáo hóa chúng sanh Của cam lộ hỏa vương Đó chính là phương pháp ác độc Vị thứ hai nói đa ác quỷ vương Thật sự là như vậy Thế nhưng tâm địa vô cùng từ bi Dùng phương pháp này để chiết phục chúng sanh Khiến họ quay đầu hướng thiện Căn tánh của chúng sanh khác nhau Nên cách thức giáo hóa của Bồ Tát cũng không như nhau Chúng ta từ trong sự giáo hóa này giác ngộ Tỉnh ngộ trở lại Đó chính là đại thiện tri thức Cho nên trong tất cả cảnh duyên Chúng ta dùng tâm chân thành tiếp xúc Dùng tâm cung kính tiếp xúc Lời Ấn Tổ nói Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Các ngài là thị hiện như thế nào Chúng ta là học tập như thế nào Để ở trong đây được lợi ích lớn Ở trong đây sanh ra trí huệ chân thật Vị thứ ba là Đại tranh quỷ vương Tranh tức là đấu tranh Hiện nay thời đại này Thế Tôn nói cho chúng ta biết Sau năm lần 500 năm Là thời kỳ đấu tranh kiên cố Bất kể là theo ghi chép của người Trung Quốc Hay là theo ghi chép của người phương Tây Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ Đến hiện nay Cũng đã là 5 lần 500 năm rồi 5 lần 500 năm Chính là 2.500 năm Bất luận dùng cách ghi chép nào Thì hiện nay thời đại này cũng là thời đại đấu tranh kiên cố rồi. Nếu bạn nói đạo tràng nào không đấu tranh thì đó rất là kỳ lạ. Như thế chẳng phải Thích Ca Mâu Ni Phật nói sai hay sao? Cho nên thế gian ngày nay chúng ta nhìn thấy đấu tranh. Trong cửa Phật cũng là đấu tranh. Mọi lúc mọi nơi, không nơi đâu là không đấu tranh. Được mấy người từ trong đấu tranh giác ngộ trở lại Tỉnh trở lại Thực sự giác ngộ liền tu nhẫn nhịn Họ liền có thể tu nhẫn nhục Ba la mật Có thể thành tựu thiền định ba la mật Tranh đến đỉnh điểm thì mọi người tỉnh ngộ trở lại Thấy tranh không phải là biện pháp Tranh quá khổ sở Thế nhưng nếu không trải qua sự đấu tranh Đau khổ như vậy Thì họ không giác ngộ Bạn nói Phật Pháp Những thiện Pháp này Với họ, họ nghe không lọt lỗ tai Những người này, những việc này Chúng tôi đều đích thân thể nghiệm Không trải qua giai đoạn này là không được Trải qua họ mới có thể quay đầu Cho nên Phật Bồ Tát liền thị hiện ra cảnh giới này Khiến cho bạn nếm hết nỗi khổ Bạn mới chịu quay đầu Vị thứ tư, thứ năm, thứ sáu Ba vị này Bạch hổ, huyết hổ, xích hổ quỷ vương Ba loại này Chúng ta đều gọi là hổ Quỷ vương Họ có hình dạng thân người đầu hổ Hổ là loài mảnh thú Nghĩa là mạnh mẽ mà có uy Ngạo mạn mà rất bạo lực Ngạo mạn Bạo lực Quỷ vương nói một cách thông thường Ừ. đều là người ở nhân gian tu có phước báo. Quỷ vương địa vị càng lớn thì phước báo càng lớn. À, Tại vì sao tu phước báo lớn vậy? Vẫn bị rơi vào trong cõi quỷ vậy? À, Trên kinh luận Phật nói cho chúng ta biết Nghiệp nhân quả báo của thập pháp giới Cõi quỷ là do tâm tham Cõi địa ngục là do tâm sân hận Ngạo mạn là một phần ở trong sân hận Cho nên bạn tu phước báo cực lớn nếu như tham sân Bạn chưa có đoạn dứt Thì quả báo tương lai của bạn là làm quỷ vương Quỷ vương ở trong cõi ngạ quỷ Quỷ vương ở trong cõi địa ngục Là bạn đi làm cái việc này Vị thứ bảy là tán ương quỷ vương Ương tức là tai ương Người hiện đại chúng ta gọi là các loại dịch bệnh Người thế gian Tạo tác tội nghiệp cực nặng Thì trước tiên quỷ thần sẽ đem rất nhiều tai biến đến ở nơi đó. Những chuyện này đều là do cảm ứng. Khởi tâm động niệm Họ không khởi cảm ứng với thiên thần Không khởi cảm ứng với Phật Bồ Tát Mà họ khởi cảm ứng với những thứ yêu ma quỷ quái này mà nó nguy hiểm biết bao Nếu như nói cảm ứng đạo giao với thiên thần Thì đó là thập thiện nghiệp đạo Tứ vô lượng tâm Chúng tôi ở trong các buổi giảng dùng phương thức khoa học hiện đại để nói Chúng ta khởi tâm động niệm thì sống tư tưởng còn nhanh hơn cả sóng điện Sóng điện, sóng ánh sáng Không thể sánh bằng sóng ý nghĩ Tư tưởng của chúng ta Chúng ta khởi tâm động niệm Một niệm này vừa khởi lên Liền trùm khắp hư không Khắp Pháp giới Sóng ánh sáng và sóng điện Nói thật ra Tốc độ của nó vẫn rất hữu hạn Một giây mới đi được 300.000 km Chưa phải là lớn lắm Nhưng ý nghĩ của chúng ta vừa khởi lên trong khoảng một sát na đã bao trùm khắp Pháp giới rồi Cho nên nó có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh Chúng ta thường khởi lên ý nghĩ gì? Tham sân si mạng Tự tư tự lợi Tổn người lợi mình Khởi lên loại ý nghĩ này Loại ý nghĩ này cảm ứng với người nào vậy? Sẽ cảm ứng với những loài ngạ quỷ, địa ngục. Ý nghĩ vừa khởi lên Thì những quỷ thần này sẽ đến ngay Họ đến không phải là đem chuyện tốt lại cho bạn Mà họ đem lại cho bạn Tai nạn không cùng Chúng ta thử xem tên của những quỷ vương này Bạn cũng có thể nhận ra được Hiện nay thế gian chúng ta Xảy ra biết bao nhiêu tai biến Biết bao nhiêu hiện tượng thất thường Tại vì sao thời trước đây không có Chúng ta xem thấy ở trong lịch sử Người trước đây khởi tâm động niệm Luôn hiền hậu Tuy cũng có Loại người tốn người lợi mình này Nhưng dẫu sao cũng chiếm thiểu số trong xã hội Phần lớn người ta đều có tâm rất hiền hậu Đều có thể an phận thủ thường Hay nói cách khác Họ cảm ứng Với thiên thần thì nhiều Còn qua lại với quỷ thần thì ít Cho nên hiện tượng đó gọi là Quốc Thái Dân An Xã hội ổn định Nhân dân đều có thể an cư lạc nghiệp hiện nay tâm của người thời đại này khác với trước đây tâm của người thời đại này ác niệm nhiều cảm ứng đạo giao với quỷ thần nhiều cảm ứng với thiên thần ít ỏi hiếm hoi Đây là nguyên nhân mà chư Phật Bồ Tát Không thể cứu vớt Phần lớn đều quy về nghiệp Mà bản thân chúng ta đã tạo Phật nói Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp Chúng ta hiểu được đạo lý này Ở trong thời đại này Chúng ta sáng tỏ Chúng ta biết rõ Nhất định Phải đoạn ác Phải tu thiện Không được nhìn thấy người khác tạo ác hình như là không có quả báo nếu như bạn bình lặng quan sát thật tỉ mỉ bạn sẽ cảm thấy quả báo thật quá đáng sợ không những quả báo đáng sợ mà hoa báo cũng đáng sợ cho nên tán ương quỷ vương đối với chúng ta mà nói là thị hiện để cảnh tỉnh là cảnh cáo cho chúng ta cảnh giác cho chúng ta hiện tượng này tức là đủ dạng tai biến phàm là tất cả hiện tượng không bình thường Ngài chỗ này nêu ra Kinh Đông Nhạc nói Kinh Đông Nhạc là của đạo giáo Chúng sanh trong thế gian không tin vào nhân duyên quả báo thiện ác Họ bất kính trời đất Bất hiếu với cha mẹ Không tôn trọng thầy cô Xem thường thần lý Thường hay tráo trở Ăn ở hai lòng là tạo những nghiệp này à. Những gì Ngài nói Chính là hiện tượng phổ biến Trong xã hội hiện nay Cho nên những quỷ vương này Sẽ làm mưa làm gió Ở trong thế gian Bởi họ cảm ứng với nghiệp lực của tất cả chúng sanh ở nơi đây Phi thân quỷ vương Đây là Một loại phi hành dạ xoa Điện quang quỷ vương Mắt giống như tia điện vậy Hình dạng vô cùng hung ác Nhìn thấy ai cũng phải sợ hãi Lan nha quỷ vương Răng của họ Giống như loài lan sói vậy Thiên nhãn quỷ vương Pháp Sư Thanh Liên chú giải ở trong chú giải này rất thú vị. Bồ Tát Quan Thế Âm Nghìn mắt nghìn tay Nghìn mắt đó của Ngài là ở trên tay Còn nghìn mắt của quỷ vương này Không biết ở chỗ nào Cũng không nhất định là thật sự có nghìn mắt Giống như nghìn tay nghìn mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm là tượng trưng Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này Ánh mắt của Ngài vô cùng nhạy bén Dù là vật cực kỳ nhỏ bé Ngài cũng có thể quan sát Nhìn thấy rất rõ ràng Cho nên gọi là thiên nhãn Đạm thú quỷ vương là chuyên ăn thịt những loài động vật nhỏ ý mạnh hiếp yếu chúng ta nhìn thấy sư tử hổ báo đều là thuộc vào loại này những quỷ vương này thị hiện ở thế gian Tất nhiên cũng là dùng loại thân sư tử hổ báo này Chuyên ăn những loài súc sanh Chúng phải thọ nghiệp báo này Những súc sanh này Trong đời quá khứ Cũng tạo tác nghiệp ác ở nhân gian Mới đọa vào cõi súc sanh ở trong cõi súc sanh Họ còn dư nghiệp Phải bị quỷ vương sát hại Những quỷ vương này Làm hại đến họ Đây cũng là quả báo của họ Cho nên Kinh Phật nói cổ báo tam độ của chúng sanh trong lục đạo Tam độ thì súc sanh là huyết độ Súc sanh rất ít khi được chết lành Đều là ăn nuốt lẫn nhau Đều là đổ máu mà chết Cho nên huyết độ là súc sanh Đao đồ là ngạ quỷ Đao là thí dụ Thí dụ như có người cầm dao Lúc nào cũng muốn giết họ Họ sợ hãi Quỷ luôn sợ hãi Họ sống trong sợ hãi Thân tâm đều bất an Đây là tình trạng thông thường Ở trong cõi ngạ quỷ Cõi địa ngục gọi là hỏa độ Địa ngục hàng băng Cũng toàn là lửa Địa ngục không lìa khỏi lửa Đây gọi là tam độ Phụ thạch quỷ vương Tức là kính giác cát đá Lấp sông lấp biển Là loại quỷ này Quỷ vương chuyên bắt những con quỷ nhỏ và dùng những con quỷ nhỏ này lắp sông lắp biển đặc biệt là giống như lúc nước sông lũ lụt tràn lan đê đập sắp bị đổ vỡ thì quỷ vương này sẽ bắt những con quỷ nhỏ này đi đắp vá những chỗ đê bị vỡ này đương nhiên người mà họ tìm đến đều là những người tạo tác loại nghiệp báo này nếu bạn không tạo loại nghiệp này thì bạn không thể nhìn thấy những quỷ vương này được Bạn cũng không thể gặp họ được Phàm bạn gặp được Thì đó là nghiệp cảm của chính bạn Đừng nói là gặp Nếu như không có nghiệp này thì ngay cả nằm chim bao cũng không thấy Thế nhưng ở trong tình trạng nào đó Bạn có thể nhìn thấy ở trong định Trong định có thể nhìn thấy Cái đó không phải nghiệp lực Nếu như không phải ở trong định mà gặp phải những quỷ thần này Thì nhất định có quan hệ với nghiệp lực của mình Thứ 14-15 Là chủ hao, chủ họa, quỷ vương Sự việc của hai loại này Tương đối giống nhau Hao là tổn hao tốn hao tiền của của bạn họa là tai họa ngài ở trong chú giải nêu ra mấy câu nói ở trong thái thượng cảm ứng thiên thái thượng cảm ứng thiên nói cũng là lời chân thật Trời đất có thần quản lý tội lỗi Ti là cai quản Là đến điều tra Ghi chép Thực sự là có Ở trong đây có một số là thiên thần Có một số là quỷ thần Đất chính là nói quỷ thần Thiên thần quỷ thần Cũng thường hay đến nhân gian để điều tra Để mà quan sát Dựa theo tội người đó phạm nặng hay nhẹ Mà định đoạt số mạng Toán Tức là số Tuổi thọ là số Phước lộc Mà cả đời bạn có được cũng là số Cho nên nếu bạn thật sự hiểu rõ Thật sự thông đạt Thì quả thật là Như lời trong sách đã nói Giọt nước hạt cơm Đều do tiền định Ở trong liễu phạm tứ huấn Nói rất thấu triệt Có sự có lý Chuyện nhân quả báo ứng thì liễu phàm tứ huấn nói thấu triệt hơn thái thượng cảm ứng thiên thái thượng cảm ứng thiên chỉ nói một số điều mục phân tích đạo lý thì liễu phàm tứ huấn nói rõ ràng hơn có thể xem tham khảo lẫn nhau được chúng ta đã biết rõ rồi bạn trong đời này Người thế gian nói bạn có bao nhiêu của cải Là trong số mạng của bạn đã định sẵn rồi Trong số mạng không có Dù bạn có dùng hết tâm trí Cũng không thể có được Trong số mạng có Dù bạn chẳng cầu gì cả Nhưng đến lúc nó tự nhiên sẽ đến Cho nên người xưa nói Quân tử thường vui làm quân tử Tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân Quân tử hiểu rõ đạo lý này Nên chẳng mong cầu gì cả Trong số mạng có thì không thiếu một phân nào Việc gì phải mong cầu chứ Tiên sinh viên liễu phàm Sau khi được thiền sư Vân Cốc Khai thị một phen Ông giác ngộ rồi Ông buông xả tất cả Mỗi ngày tĩnh tọa Trưởng dưỡng thân tâm của mình Không còn một vọng niệm nào Thiền sư Vân Cốc rất khâm phục ông Ngồi ba ngày ba đêm trong thiền đường Mà không có một vọng niệm nào Thiền sư tán thán ông Nói ông công phu rất giỏi Cuối cùng Tiên sinh Liễu Phạm liền nói Sở dĩ ông không khởi vọng niệm Là do cảm thấy khởi vọng niệm vô ích Chẳng giúp được gì cho nên mới không khởi vọng niệm Ông được tiên sinh họ khổng Chấm tử vi rồi Chấm không sai chút nào Mỗi năm đi thi đổ thứ hạng mấy đều chính xác Thu nhập của ông mỗi năm được bao nhiêu Cũng không sai chút nào cho nên ông tin Không khởi vọng tưởng nữa Sau khi nói ra nguyên nhân Thì thiền sư Vân Cốc cười và nói Tôi cứ tưởng ông là thánh nhân Hóa ra ông vẫn là phàm phu Phàm phu đó là Phàm phu đạt tiêu chuẩn Sau đó Thiền sư Vân Cốc dạy ông Cải tạo vận mệnh Giọt nước hạt cơm của ông đều là do đời trước định sẵn Đời trước định sẵn như thế nào? Tự mình tạo tác Đạo lý này Ông học được từ chỗ thiền sư Vân Cốc Giàu có Trong số mạng bạn giàu có từ đâu mà có gì? Là từ bố thí tài mà có Trong đời quá khứ Bố thí tài nhiều Thì đời này bạn được nhiều của cải Bạn bố thí ít Thì bạn được ít Mặc dù trong đời này dùng thủ đoạn không chính đáng để đạt được Vẫn là cho trong số mạng bạn có nếu trong số mạng bạn không có Dù bạn dùng thủ đoạn như thế nào đi nữa Cũng không thể đạt được Như vậy thì việc gì bạn phải cưỡng cầu Dùng thủ đoạn không chính đáng hiện nay Đã phát tài rồi Thí dụ nói Tiền của trong số mạng của bạn Có thể dùng được 80 năm bạn có số hưởng lộc 80 năm Bạn dùng thủ đoạn không chính đáng Bỗng chốc phát tài to Hoạnh tài Là thí dụ bạn 40 tuổi Bỗng chốc bạn nhận hết số tiền của 40 năm sau của mình Thì phía sau hết rồi Bạn có được như vậy Bạn hướng dùng hết rồi Thì tuổi thọ của bạn cũng sẽ hết Đây là Lời trong ngạn ngữ nói Lọc hết thì người chết Bạn vẫn còn tuổi thọ Thọ vẫn còn Nhưng lọc của bạn đã hết rồi Bạn hưởng hết Phước của bạn không còn nữa Là thuộc loại này Có loại người Họ vô cùng tiếc phước Họ cũng chịu tu phước Tuổi thọ của họ hết rồi Tuổi thọ không còn nữa Nhưng phước này của họ vẫn còn dư Trong tình hình này Họ sẽ kéo dài tuổi thọ Thí dụ nói họ có 60 năm hưởng phước lộc Nhưng trong 60 năm họ chưa có hưởng hết Vẫn còn phước dư Thì tuổi thọ của họ có thể sẽ kéo dài thêm 10 năm Thêm 20 năm Hưởng hết rồi họ mới đi Chúng ta phải biết đạo lý này Phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này Cho nên nếu bạn muốn được giàu có Thì bạn phải tu bố thí tài Càng thí càng được nhiều Nếu bạn muốn thông minh trí huệ Thì bạn phải tu bố thí pháp Nếu bạn muốn khỏe mạnh trường thọ thì bạn phải tu bố thí vô úy Quả báo mà bạn mong cầu Quả ắt có nhân Không tu nhân Thì làm gì có quả báo Cho nên người thế gian không hiểu được đạo lý này Tạo tác tất cả tội nghiệp Cướp đoạt tiền của của người khác Cho là của mình Phương pháp thủ đoạn cướp đoạt Vô lượng vô biên Đều là làm việc tổn người lợi mình Cho rằng chính mình thông minh Cho rằng chính mình Khéo léo tài tình Thực ra hoàn toàn tính sai rồi Đâu biết là Thiên địa quỷ thần nhìn thấy rất rõ ràng Làm ác nhất định sẽ giảm phước Tổn thọ Đây chính là loại quỷ thần chủ hao Chủ họa này Đây là nội dung phần sau nói Dựa vào tội người đó phạm nặng hay nhẹ Mà định đoạt số mạng Nếu định đoạt là giảm Thì nghèo cùng hao tổn Gặp nhiều chuyện lo lắng, hoạn nạn Ai cũng ghét bỏ Tai ương tù tội ập đến đều tốt lành may mắn tránh xa Sao ác xấu thường chiếu mệnh Trong Thái Thượng Cảm ơn Thiên nói Chính là những sự việc này Cẩn dịch